này nha nhé ta non từ giữa mi mong cầu sẽ 世界甘露刻苦的日子，一路的的苦日错，爱你的日里的一日。trong mi hong go sư ni cho cho wa lo tư la hong lần tư yo sen lê lê lò tư chi đăng e hung tư ni tư chi yo lê lê yên lò chi lê thăng cò lô bi chi sen rong rong cò chi ya chi cổ 海界木能多么多么也很里面木个世界很多。可估计起爱路的得估计错爱个你就完了。 tê la mô tu yo sê lê la ni chi tha e ni tê di yo lê lê dân la chi lê thân ca lu mi chi yên sê ya ku khai tu mi pa bè plu loa nhu nhá chê hú lăng tu ni mua cò ti lăng cho ti tu mô tòa nhỏ nhẹ trẻ o hung gò sư mò nè mi mong có sư lăng có đồ nó do cú mà lỡ cho nhé mong rong đạp đề là tô cả lư mi chế ngờ sư mù trơ cú ru chê chê yu rong cú lòng sẽ tê rơ tê rô rung chỉ tà đuê hung lăng tu khê tô địa tê mù tuệ lu pa cu ma mi hung gò sư pleng gò đâu no yo cu ma lơ tọa niệm mong là tu cả lô mi chế những xe mù cho cô nhà y chế yo rong rong lòng sẽ tại rờ tại ro rong chỉ ta đôi mong lặng tu li cu khai tăng đệ tê mu tuệ lu ba nhà ma này ai xếp lệnh còn đâu na yo cú to cả lu mi chế xe mù ra cú nhỏ chế chế ư so xe lộ la mù qua chế y nâng xí xí lu e chế ư tại trung tuệ xí ple ư chi mua nhà cho mò cú lo cho cờ thế cú chê ni tư đo mông la lù lù kê chinh kê chê lo si lù họ tê trung tuệ si ple cờ khê khó chê cú mua tuệ hoa trê tu ni mi ngô hung pleng ngô đô no yo cu to ngô cà lu chinh ngô se mu ra cu nha chê yo so se lu la la we trê yi nâng có sĩ sĩ lô ê e tại trong ple ư chi mùa nhà mùa cú trò lô tê cho lệ lô chê chạy là chuẩn tại trong tuệ sĩ ple ư ta mong là lô lô cái gì cái chạy là sĩ hệ tại trong tuệ sĩ ple cú tuệ trư tu tê cả cái khó cú sai nó chê ni rong ư chụp trăng gòn đó sẽ qua loa na sơ si chi nhu lu chi cú ê ho cú mà lệ mô rô ni đà đăng tô cò chê mô lăng tô lê cú ya wa ra wa dân lu ma